Dự án GS Metro City Nhà Bè là siêu khu đô thị hạng sang 349 hecta được phát triển bởi tập đoàn GS Hàn Quốc. Và sản phẩm biệt thự mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý anh chị ngày hôm nay đó chính là căn biệt thự song lập 9,5 x 17 xây dựng hai lầu áp mái, đường trước nhà 12m, hai mặt tiền trước và sau, hướng Tây và Đông. Sản phẩm còn được đầu tư thiết kế bởi những thương hiệu nổi tiếng, ví dụ như phần móng của Đông Dương –